bring it back. can know dù có tàn nuối mộng đẹp xin giữ trong tim hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu về đừng em hỡi khi gối trăng còn lại hơi ấm đêm nào xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đêm bạc đầu come through